bây giờ cái trận này thì chơi gì gót đỏ Đấy chưa? Cái trận vừa rồi là anh em là có yêu cầu là top 1 tìm chơi nó tử tế hơn bây giờ. Nói chung là gót đỏ không cần top 1 thì thoải mái luôn. <clears throat> Để chơi gót đỏ thử nào. Gót đỏ thì dễ mà. Tôi thấy có cái gì đâu mà mà, mà phải phải chơi để để học nhỉ. Mấy cái bộ khó ví dụ như là bộ insect toy này. Bộ uh, Greater Mấy cái bộ đấy nó khó chơi Chứ còn mấy cái bộ gót đỏ thì Qua dê Vào phát bán hết cờ đi eco Đây này chuyện này anh em nhá <laughs> Ôi trời ơi tôi bảo chơi gót đỏ Chuyện này đúng cho chơi gót đỏ rồi Đúng như những gì tôi nói Không có Dark Spirit Điều kiện thứ nhất Điều kiện thứ hai có rớt Ok chưa Điều kiện thứ ba có ca lông Có co là ca lông Không cần quy đập bên của ca lông được rồi Ok và điều kiện thứ tư là có con khan nữa đủ luôn cả bốn điều kiện luôn ồ thế thì chuẩn rồi chuẩn gót đỏ top một đây rồi <clears throat> bài này chuẩn gót đỏ top một rồi anh em ơi hello chào kenshin nhá <clears throat> mới update thì bây giờ cái game này uh, theo anh được biết thì cứ um, <laughs> một tuần một tuần là nó update một lần lóc lại anh em ạ <clears throat> lóc lại lóc lại lóc lại Anh em donate cho tôi qua tài khoản BIDV hả? BIDV thì uh, cái buổi đêm này hình như là khác ngân hàng thì hình như là chuyển nó bị muộn hay bị chậm gì đấy tôi không rõ. Đấy nhưng mà nếu mà anh em uh, donate thì anh em có thể donate không uh, donate qua BIDV được thì donate qua Momo cũng được anh em. Qua Momo thì nó một phát là đến luôn và tôi cũng biết được anh em donate luôn. Chứ còn BIDV thực ra các anh em tôi cũng cũng có dặn các anh em ở trên kênh ấy là nếu mà donate qua BIDV thì anh em nhớ anh em bảo tôi bởi vì là nó sẽ bị muộn. Khi mà tôi biết thì nó chắc là nó phải sau 2 3 tiếng cơ. Chuyện này gót đỏ thật anh em ạ. <clears throat> Đây rồi. Gót đỏ co là À nhưng không có đồ. Chuyện này không có đồ. Xin cái blink không? Xin viên ma lăng Không có đồ chắc phải eco thật đấy <clears throat> Nhưng mà nói chung là chơi cái gót đỏ thì Anh em cứ vào anh em eco thôi Game này top một chín mươi chín k anh Cảm ơn lắm nhá Game này thì chắc là top 1 rồi anh em ạ <laughs> Game này nó lại đúng bài gót của tôi thì nó lại top 1 rồi <clears throat> có bờ linh thế thì thôi agali thì bán con gì bán hai con tinh cơ đi để mua con agali á thôi anh em bình tới làm gì vội thế Con này hai sao trong bộ gót thì nó thế giới anh em Một đối thủ quá mạnh Thôi của cậu, của cậu, của cậu, của cậu, của cậu hết, của cậu hết, của cậu hết ơi giời nó lại thế này à đang định eco Đang định eco thì nó lại ra cái con này Chết thật Ây à Bài thì cũng không to lắm đâu Bài bé đâu Hy vọng thắng rau này Hy vọng thắng rau này để mua con so số lượng át chất lượng thôi Số lượng át chất lượng thôi Tầm này chơi số lượng át chất lượng thôi anh em ạ Cáu thật Lên hai sao đi Lên hai sao đi nhá Lên hai sao nhá, lên hai sao nhá, lên hai sao, lên hai sao, lên hai sao, lên hai sao. Đéo lên. <clears throat> bài này gót đỏ không nhỉ số lượng át chất lượng à thắng được rau nữa không nhỉ ôi tôi cần thắng rau này để tôi mua con này nếu mà không mua được thì tôi phải bán con này đi con ngọc đi lên hai sao tinh cơ lên hai sao đi bán mèo luôn này nếu ổn rồi rau này thua mất rồi bài to quá chịu bài đi cái to quá tôi quá nhiều cặp không lên được hai lên hai đi lên con mày lên ạ thế thì Thiếu một mét Cần một con mét Con nào cũng được <clears throat> Cho xin một mét đi nào Ổn không? Bây giờ cần cái con tinker lên hai anh em ạ. Cần bây giờ rất cần con tinker lên hai. Thằng này 3 mét rồi, mạnh hơn Về căn bản là tôi uh, có hai sao nhưng mà nó hơi khèo Cho xin một con... Ở ờ, đây được, được, được, được thế này lại được này Lại được này 6 áp cấp cho một đỏ vào Thắng một trận đi nào Chơi đéo toàn thua vậy Vẫn thua ừ. Thua còn mất nhiều máu này Ui mày ơi, nó kẹp vào toàn đẻ luôn Sợ thế Ok Gót đỏ Ôm hơi nhiều ấy nhở Con này nữa học cấp <clears throat> bài chúng nó to và chúng nó quá to nhưng không sao anh em tí nữa hẹn hẹn gặp lại bọn nó ở round um, 12 quay trở lại gặp lại bọn nó lấy lại chuối không sợ không có vấn đề gì hết 3 mét rồi <clears throat> Mấy cái con đỏ nó vẫn đéo thấy đâu Cáu thật tinh cơ khi bán đi thôi Bán hai con tinh cơ Giữ lại rồi bây giờ tôi giữ lại con này thì hơi thọt tiền Kiểu bây giờ hơi tham Hơi tham thôi kệ đi cứ giữ lại đã ừ, từ từ anh em ạ chưa biết chấp nhận thọt tôi chấp nhận thọt tôi chấp nhận nhận thọt để tôi đưa được các cái con lên hai sao tôi đánh chuỗi thẳng luôn kệ mẹ nó <laughs> anh em nhá kệ nó đi đưa hết lên hai sao chơi chuỗi thẳng đây rồi đây rồi đây rồi, đây rồi. Cảm ơn anh em bóng bàn nhá Bóng bàn Man City Cảm ơn anh em rất nhiều Thế anh em có còn đang xem không? Anh em đang xem tôi đang chơi cốt đỏ này Tôi đang chơi cốt đỏ cho anh em xem này Cho đỏ vào hay cho gì nhỉ? thảm quá anh em ạ thảm này chết đấy Bán mẹ tinh cơ đi Trông có vẻ không lên được Bán luôn Thảm quá cho móc vô linh lên hai sao. Tầm này chắc đấm hết rồi 12 gặp lại thằng kia xin cái chuỗi gái Tôi đã phải hy sinh rất nhiều tiền để tôi tôi tôi có được cái chiến thắng rồi bốn đỏ lên này Có lẽ là chúng ta sẽ dẹp mết đi Có bốn đỏ bốn đỏ hai con này là 6 Có lẽ chúng ta dẹp mấy con mết được không 12 thì chưa up cấp được <laughs> Từ từ đã Một round nữa, một round nữa, một round nữa Tôi đổi À tôi đổi tên thôi Tên cũ là Lê Vương Anh Quen Ui hóa ra là anh em Lê Vương Anh à Trời ơi Nhưng mà anh em cũng lâu rồi anh em chưa xem tôi <laughs> Anh em công nhận đi Anh em công nhận cái điều này đi Là anh em cũng lâu rồi anh em chưa xem Thôi ghép đồ thôi anh em Lâu lắm rồi mới gặp anh em <coughs> À cũng chưa ghép được Đồ này cũng đéo ghép được Từ từ đã Đồ chả có cái mẹ gì ghép luôn Chứ có đỏ mà Ghép chém lan thì lại không đúng Up cấp lên, cắt chuối hai thằng kia anh em ơi Đến lúc rồi Ở level 7 chúng ta chơi được con này Cho con này vào À bốn đỏ, bốn đỏ, bốn đỏ Mèo gánh à Tinker lên được hai so lên được hai nhưng mà bán mẹ hết rồi, chán thật. Chán thật sự Bạn ơi cho tôi gặp cái thằng kia đi Được không? Cho gặp cái thằng kia đi em nào Cho gặp thằng có chuỗi đi Xin cái chuỗi cái Hay là để chắc chắn ăn được cái chuỗi này tôi ghép phải cục đánh luôn nhỉ Ghép được cái cục đánh đúng không Tôi thì tôi muốn để dành cái ba tia cho con ca lông anh em ạ Nhưng mà Nếu mà gắt quá thì chắc là sẽ Sẽ cướp để lấy cái cái, cái, cái chuỗi Ghép cấm đánh để cướp chuỗi Ngất quá ghép luôn Không gặp chứ Đây nhở Đang có chuôi luôn này Tôi cũng đang có chuôi Càng quá Ui gặp thì gặp sớm thì mẹ gặp buồn nó 6 bit kia thì đấm thế đéo được đây Ui còn Doom kìa TB thôi chết rồi Khó rồi Đéo bao giờ lấy được cái chuỗi của thằng kia luôn Gặp thằng Tùng 88 này còn có cửa Gặp thằng Tùng 88 còn có cửa chứ còn cái thằng Cái thằng uh, bit kia thì đỡ đéo được đấy Đỡ thế nào ấy nhở Trông bài to ấy Cáo ra rồi <clears throat> người nước lên được hai còn có cửa nhá nó xin con người nước hai <clears throat> ui đồ chán hết Đội hình này của tôi đang không có đam anh em ạ Tôi sợ là tôi cũng chả có cửa đâu Thôi chết rồi Đồ thứ này thì... Ui, người nước hai này Có cửa, có cửa, có cửa, có cửa, có cửa Có cửa anh em ơi Ui đó, cướp được Ờ, bán này đi Ok Người nước hai thì còn có cửa chơi một thằng đá cắt chơi được một thằng đá từ từ đã bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hết tiền mà tôi hết tiền phải cho tôi cái chuỗi chứ đúng thế nhanh lên sông sắp full bit thiếu một con thôi ui con con này nó sắp lên 3 sao rồi nó chỉ thiếu đúng con gấu bố thôi là nó đủ bit anh em ạ gặp sớm đi ra 17 rồi đừng để ra 19 gặp Round 19 gặp là nó biết là gặp thì có nói làm gì Gặp phải gặp sớm Gặp sớm thì còn có cơ hội này Cơ hội top 1 ở đây này Đéo cắt chuỗi của nó là không có top 1 đâu Chắc chắn đấy Thằng này nó bit mà nó xanh thế kia thì khó lắm Chịu gót đỏ Thì nó bit kẹp đu vào khó chơi rồi Gặp bạn ơi Gặp bạn ơi Gặp nhanh Gặp nhanh vào đầu cửa vẫn chưa gặp đừng có mất chuối bảo đừng có mất chuối rồi ôi mất mẹ nó chuối mười mấy chuối cho con thằng kia chán thế bảo đừng có mất chuỗi mà ha Mà thôi nó có nghe mình nói đéo đâu Mẹ, Thôi đùa tí nó sang nó lại gặp chuỗi này của mình Xong rồi anh em ơi Bài to thế Đấy đến lúc mà nó yếu thì đéo gặp Bây giờ nó mạnh rồi nó lên được con sâu hai rồi kìa Chó hai sâu hai Toàn hai sao thì đỡ thì đéo được đấy Ui bây giờ mới gặp ạ, gặp sau một rau. ạ Chán thế nhở Mà còn đéo ăn được không? Ăn được không? Ăn được Đây gặp muộn quá Ăn được không? Ơ đừng bảo là đéo ăn được nhá Ăn được này, ăn được mà, ăn được Ăn được Tinh tế là ăn được ngay Tinh tế là ăn được ngay Wow Tinh tế một chút là ăn được Khổ Wow Đủ tiết kiệm cho nó Chơi cái này thì nó hơi khó một tí anh em ạ Tức là chơi cái kiểu của tôi ấy Thì anh em thấy là lúc đéo là nó còn trong cái tình trạng hết tiền Thì căn bản là anh phải biết anh em phải biết được sức mạnh đội hình của anh em ở cái khoảng thời điểm đấy xem là anh em có có có có xứng đáng để anh em bỏ ra cái số tiền để anh em sạch tiền không anh em có có gặt hái được cái gì không thì anh em mới bỏ được thì cái kiểu này nó hơi khó chơi kiểu này hơi khó nó giống cái kiểu chơi bitcoin đấy đầu tư nó hơi khó mà nếu mà anh em chơi thì anh em cứ eco mẹ luôn từ đầu anh em chơi gót đỏ thôi anh em ạ chứ tôi nó cướp được cái ấy nó cướp được cái con nước của tôi khả năng là thua ở round này rồi mất chuối mẹ cay thế nhờ có mất không mất rồi mất rồi mất rồi mất rồi mất chuỗi rồi vừa mới chém gió gáy tí thôi cái gì căng vừa à cáu thế nhở vừa gáy tí thể hiện cho anh em tí mất mẹ chuối luôn rồi ôi không mất ở round 19 18 mà lại mất ở round 19 không để ý Ngỡ để nó quái em cay thế nhờ Wow Xong rồi lại thọt tiền rồi Thọt tiền rồi Không hiểu kiểu gì Bực thật Cứ làm sao ấy Cứ mỗi lần có cái gì đấy hơi tinh vi một tí lại như rằng mất mẹ chuỗi luôn Bao nhiêu lần như thế rồi chơi cái bộ góc đỏ này anh em cứ eco thôi anh em ạ ơi đồ này chuyện này không phải góc đỏ Điều chuyện này nó là đồ ấy không được này không được đồ chuyện này nó là không phải gót đỏ nhưng mà nên lên chín kẹp thêm con này vào để cho ác lên chín luôn anh em live stream chưa biết lấy cái gì có thể là sẽ lấy cái cái cái ờ, chống hồi máu đấy anh em ạ cái món đấy nó tí nó đánh với cả bít cần cái chống hồi máu Yên nào, yên nào, có thằng có chuỗi kìa Có thằng có chuỗi anh em ơi Ui nhưng mà đéo có cửa ăn thằng đấy đâu Thằng đấy 6 bit rồi, chịu 6 bit thì không chơi được thật Khó 6 bit kia thì, thì nó giờ có ca lông mới chơi được cứ chuyện này có bom không nhở không có bom Đồ chắc là để dành cho Talon từ từ đã BKB thì cũng từ từ đã Đến sau Ê thằng này nó cướp được con con con heo kìa à, anh em mới cưới vợ chúc mừng anh em nhá ờ, thực ra thì anh em nói đến cái beta trong cái trò này tôi nói thật với anh em là cái tầm này ấy thì úi rồi <laughs> cái tầm này thì meta nó thay đổi theo tuần anh em ạ nên là anh em cứ bình thường thôi thay đổi thay đổi theo tuần nhưng mà thôi bây giờ chơi gót thôi anh em đủ đủ bộ rồi gót rồi buồn gót à Thừa một đỏ à? Đủ đấy bốn gót năm đỏ, thiếu một đỏ Thiếu một đỏ thì cho tặng con gì vào cho nó khỏe nhỉ Có bị hút mana đến chết cả sao Giữ máu được Tầm này <clears throat> Nói chung là cái tầm này thì mất máu này nó cũng ít tí mà Không sợ Thậm chí là tôi có thể cho con này vào chơi bốn đỏ mà Đằng nào cũng chơi bốn đỏ đúng không Cho con này vào luôn <clears throat> Giữ máu Thằng sai bị thằng nào đẩy nó kinh kia Thằng sai bị đẩy kìa Cái game này bây giờ ấy nó thay đổi theo tuần anh em ạ cứ tuần nó lại update một lần nên anh em cứ thoải mái đi anh em chơi meta thì thực ra nó cũng đéo có meta tuần sau nó lại đổi mà Thôi tích tiền lên 10 rồi, 26 lên 10 là tuyệt vời rồi Tuyệt vời rồi anh em ạ Tí nữa cho xin con rớt hai nữa thôi là xong Trò chơi là kết thúc Tầm này đương nhiên là sẽ mất máu khi mà chưa form được đủ bộ 6 đỏ Thì cái bộ 4 đỏ là cái bộ lỡ cơ Chỉ mạnh ở round từ round mười mấy ờ, <clears throat> Round ờ, Từ round 7 đến round ờ, Round mười mấy thôi Chứ còn tầm này phải đủ 6 đỏ đã anh em ạ Thường là từ cái round thứ 11 ấy, nếu mà eco thì round 11 đã đủ 4 đỏ rồi, 4 đỏ kết hợp với cả hai gót với cả một một cái con co. Đấy, chơi bình thường là sẽ chơi như thế. Chơi theo cái kiểu gọi là rất là bình thường luôn đấy. <coughs> gọi là đúng sách giáo khoa đấy, là chơi như thế nhá anh em nhá. Ở cái level 7 chúng ta có bốn đỏ kết hợp với cả một con Water Spirit và hai con gót Đấy. Thì nó sẽ là như thế. Thì cái tầm đấy đến level 8 là bốn gót kết hợp với cả bốn đỏ và một con co rồi. Đấy. Nhưng mà tôi tôi kết hợp với cả con mèo. Chuyện này tôi kết hợp bốn đỏ với con mèo thì nó vẫn gỡ nó vẫn gỡ được đam với cả nó cũng khá là ok. Anh em thấy là tôi giữ được máu khá nhiều, bây giờ vẫn 73 máu rồi hả? Anh em thấy ổn không? <laughs> Nhưng mà có điều là dùng tiền ở giai đoạn đầu thì nó hơi nhiều đấy. Cái quả là chơi hơi nhiều, chơi nói chung là cũng khá liều. Bởi vì phải ôm nhiều, chơi cái bộ đấy phải ôm khá khá. Dây chuyền Lucky rất tốt cần á, Đây rồi Grab trước luôn Mấy cái này chưa lấy được Nó còn phải tùy Round này lên 10 luôn không nhỉ Thực ra lên 10 bây giờ thì cho eco vào à? Ok luôn Tầm này lên 10 thì cũng được rồi Nhưng mà cho con eco vào đó Hợp lý luôn anh em ạ Quả hợp lý luôn Cho eco vào quá hợp lý Đẩy nhiều đấy Đẩy nhiều đấy bạn ơi ba con eco cơ mà hồi máu cao này tôi có một lần bất tử ok ui rồi đây rồi đây rồi đây Ô, vừa mới có một cái hồi máu cao thì nó lại ra đủ bộ luôn ok vào đi bạn ơi rồi nhá tầm này đi bán water spirit đi đủ đỏ à? ok Đồ này chưa lấy được anh em ạ Có thể là cái MOM hoặc là cái um, cái, cái cái hút máu Tùy xem là nó ra ở cái round tiếp theo ấy Round, round 30 ấy, nó ra cái món đồ gì tôi ghép sau Ghép được cái gì sẽ ghép Ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi 9m chết này 9m chết thì sẽ không cần BKB Không cần BKB nữa Giáp da bò Chống lé à Chống lé để đánh với cả bọn ấy À vẫn cần phải có BKB anh em ạ Thứ này là vẫn phải có BKB chống lé cũng cần luôn Thôi đợi đợi đợi nha anh em nhá Cần hết Cần hết mới gọi là là là, là, là dã man Ở đây vẫn còn thằng chín hẹp Vẫn còn một cái thằng chín hẹp nữa anh em ạ Tức là chúng ta sẽ phải dùng hết Rồi, có ca lông không sợ bít nữa. Tầm này không sợ bít nữa. Có ca lông hai tia rồi. Đao sau có cái ba tia thì tôi hoàn toàn không sợ mấy cái thằng này. Không sợ thằng bít. Chuyện này có cả khan đúng không? Tôi nhớ là có con khan, đúng rồi. Thế thì không sợ, không sợ anh em ạ. Có cả khan nữa luôn. Lết game mà chuyển sang Saman. Đấy, tôi biết ngay phải có cái chống cái cái cái, cái que anh em ạ. Cái que chống hồi máu. Chống hồi máu, chống hồi máu gấp. Rốt 2. Phải có que chống hồi máu ở đây. Giáp băng. Giảm hồi chiêu. Giảm hồi chiêu. <clears throat> Được, yên tâm, bít ăn được Bít làm gì có cửa Bít làm gì có cửa ăn được bộ sáu đỏ Không có cửa Đi rồi chín máu Ok này bây giờ chín em chết rồi đúng không Chỉ còn có Bít với Glacier Thế dễ quá rồi Dễ quá rồi Chống hồi máu là chắc chắn phải lấy rồi Trận này sẽ phải lấy chống hồi máu Đồ ơi từ từ đã rau này xin cái ba tia nha anh em nhá rau xin cái ba tia Con này phải mua tự động không Tí shot mất chết tia rồi Đấy. ui ra rớp rớp ba rớp ba à? Ăn được không? Ăn được không? Bán tia ca lông nhưng mà ca lông một, Ca lông một thì chưa thua Phải có chống hồi máu Phải có chống hồi máu thật Ui vẫn ăn này Ăn rồi Ăn rồi ăn rồi Lấy chống hồi máu luôn chứ Hay là trừ máu nhỉ Tôi nghĩ là lấy cái chống hồi máu luôn đi Ghép luôn anh em ạ Món đồ đấy là món đồ bắt buộc phải có Để chơi với hai cái thằng còn lại là hai thằng Glacial Được không? Được không? Glacier bây giờ nó lại dồn đồ cho cá lông à? Căng nhỉ? Ui Tuyến đi không qua được Cá lông 2 à? À được đấy Đối thủ, đối thủ, đối thủ Đối thủ đấy rồi kiếm con Calong 2 anh em ạ Phan Đây rồi em ơi Thua mấy cái lưỡi ông này Thua mẹ hết tiền đi Tôi với còn một cục máu đỏ nữa thì chắc là yên tâm luôn Yên tâm bạn ơi Bây giờ ca lông có 3 tia mà ca lông 2 rồi Thế thì áp đảo rồi, à? áp đảo đối thủ à? Thằng này đối thủ không có cửa Đấy là lý do sao tôi bảo là trong ấy, cái trận đấu mà anh em chọn gót đỏ nó phải có con ca lông Ôi đập ca lông rồi kìa, ca lông 3 Ca à? lông 3 ừ, chăng? thứ đã Trứng này cho con này Ơ thừa con gì ấy nhở Ở đây Bỏ cái này đi học hồi chiêu cho ca lông anh em ạ Con này có cầm đánh Con này có cầm đánh con cân lông của tôi bị trói Cân lông bị trói mẹ Đùa đấy anh em <laughs> Đùa đấy Bình tĩnh Sờ Saman lên 2 sao chuyển về Saman Bộ Saman À nhưng anh em muốn tôi chơi gót đỏ đến cuối luôn không? Chơi gót đỏ đến cuối luôn hả? anh như nào? Anh em muốn tôi chơi gót đỏ đến cuối hay là anh em muốn tôi chơi uh, uh, chuyển như nào để vô địch? Thực ra trận này gót đỏ đến cuối Đây là gót đỏ thì vẫn vô địch được Được đấy Chơi như này thì cũng vẫn vô địch được thôi Bộ này không sợ đâu À con rớt này thiếu ma lăng nên là nó không giật được Thiếu một viên ma lăng Đây ma lăng này Xin cái bờ nhá Rao này xin cái bờ Kiếm cái đây rồi Đây rồi anh em ơi Ra vừa rồi là bị lỗi Bị lỗi Lỗi chút Do nó không dập được ấy Do nó không có ma lăng nên nó không dập được Đấy Ui mẹ, con sắt tôi bị ấy rồi Sao bị hack cái này Sao bị hack cái này Vẫn ăn này Ok ok ok Ok À hello chào mai hello lắm các em Thực ra cái gót đỏ của gót Saman bộ là mạnh hơn thì chưa biết anh em ơi Nó tùy trường hợp chứ nó tùy vào trường hợp chứ Ok Thôi xong rồi thằng này đẩy đi một mớ 37 máu chết luôn không Chết luôn không bạn Chết luôn bạn ơi Chết luôn không bạn ơi Ơ à, Đây là ấy à Bóng bóng bóng bóng bóng Đéo phải người thật Bóng nếu phải người thật anh em ạ <laughs> Bóng bóng bóng Tưởng chết luôn Tôi vẫn còn một cái cục máu đỏ Bây giờ rau này mà đẩy một phát cái thằng bit đi luôn này Cho đỡ rắc rối này Sau này TB3 thứ chết TB3 nguy hiểm Được chưa? Thôi hai đẩy rồi Ơ Cái đéo gì mà hóa cóc được Tại sao hóa cóc được con đằng sau ơ không sao thằng này đi rồi thằng này chắc đi rồi luôn ui anh em nhìn tôi đẩy thấy thằng kia kìa còn lắm máu trong cái round vừa rồi em kinh khủng chưa ui rồi tôi thế này thì mấy cái trận top một liên tiếp này thì nguy hiểm quá nhở chơi kinh quá nhở Tuần cơm này chơi kinh thế Tuần cơm này chơi kinh quá Chơi như này thì thì làm sao đối thủ có thể đỡ được Chỗ này đối thủ không đỡ được rồi Ê à, đu mà cho đu mà Từ chết rồi Chưa có sự chuẩn bị trước ở đây Ok, ok luôn Ok luôn bạn ơi Vẫn bắn trưởng được đu mà con rớt Tôi có ba con năm tiền sợ đéo thì đu Tôi xong rồi, vứt vào con đu mà thua rồi Ui rồi ôi Bọn ôi Rớt chỉ cần giật một phát thôi Cần gì nhiều đâu Tôi có tận 3 con 5 tiền cơ mà Thế lý do tại sao đấy anh em Tại sao lại phải có con rớt Tại sao phải có con khan Tại sao phải có con uh, ca lông đấy Nó có lý do của nó để làm sao để cái bộ uh, đỏ mắc binh Đấy cũng là lý do sao mà tôi không có ý định chuyển sang Saman Bởi vì cân đéo ở Saman Doom thế đéo được vào con con con cá lồng <laughs> Có một con Doom Thích phải chơi bốn con Doom như thằng An ấy Ngày trước nó đấm tôi ấy Thì may ra kẹp bốn con Doom vào Mỗi con Doom vào một con năm tiền Thì may ra mới có cửa đỡ chứ còn Bây giờ có một con Doom thì nếu mà nó Doom vào con cá lông thì tôi còn con rớt Mà nó Doom vào con rớt thì tôi lại còn con ca lông Mà có khi nó lại Doom vào cái con này cơ mà đua vào cái con Squire này này làm gì có cửa à? <coughs> nghỉ một phút anh em nhá đi vệ sinh phát